Mến chào quý anh chị đang theo dõi video trên kênh youtube của công ty cổ phần bất động sản làm tử tế Minh Nga Linh à, Sản phẩm trong video ngày hôm nay Linh xin gửi đến quý anh chị là một lô đất nền với diện tích 144m2 Phía trước màn hình quý anh chị đang nhìn thấy chính là lô đất nền ngày hôm nay à, Với bề ngang là 6m và chiều dài 24m à, Với tọa lạc tại phân khu V1 của khu đô thị FPT City Đà Nẵng Lô đất ở phía trước với làn đường là 7m5 và lề mỗi bên là 3m à, ờ, rất là gần với lại cái trục đường shop house và như quý anh chị thấy ờ, cái trục đường ở phía trước đây xe qua lại đây chính là cái trục shop house là trục là một trong hai trục đường chính của khu đô thị FPT à, ờ, đi thẳng từ à, cổng khu đô thị đến trường đại học FPT à, và tại vị trí này thì quý anh chị cũng có thể thấy được là rất là gần với lại trường cấp 3 và đại học FPT luôn ạ. Đây là những cái dãy nhà shop house thuộc phân khu V1 gần đây thì cũng có một vài những căn nhà đã được xây dựng và đưa vào hoạt động rồi và đặc điểm tiếp theo nữa là uh, lô đất này thì nằm trên cái trục đường thông uh, và trục đường này uh, sẽ à, kết nối ra tới sông Cổ Cò và sông Cổ Cò tại khu đô thị FPT thì như quý anh chị biết là à, đang à, được tiến hành nạo vét ở khu vực Quảng Nam để đưa vào du lịch và sau này à, sông Cổ Cò sẽ trở thành à, tuyến sông du lịch à, kết hợp giữa Đà Nẵng và phố cổ Hội An tiếp đến nữa là à, ngay ở gần đây cũng có một cái công viên cả dạ bờ vâng, lốc ở trong khu V1 là dành cái khu vực này trở thành khu vực công viên, khu vui chơi dành cho các bạn. Phía trước đây cũng có những căn nhà đã được xây dựng. Quay trở lại với à, lô đất ngày hôm nay thì uh, quý anh chị biết là tại khu vực uh, ờ, FPT City Đà Nẵng À, về vấn đề mua bán thì quý anh chị yên tâm về pháp lý ở đây Ờ, sổ đỏ mua bán ờ, rất là minh bạch ạ về giá bán của lô đất này thì ờ, Linh sẽ inbox kín cho quý anh chị nếu như mà quý anh chị nào quan tâm thì thực sự hiện tại lô đất này đang rất là rẻ trên thị trường và không có lô đất thứ hai để cạnh tranh ạ và lý do vì sao quý anh chị nên chọn cái vị trí lô đất hoặc là diện tích 144 m vuông bởi vì là với diện tích này thì ngang 6 m và chiều dài 24 m thì à, quý anh chị vừa có thể à, mình à, mua sau này mình xây nhà ở hoặc là quý anh chị có thể xây dựng căn hộ để khai thác cho thuê ở khu vực trong khu đô thị FPT và đây Linh sẽ dùng cái căn hộ ở trong này thì có một căn hộ gần ở chỗ trường đại học FPT và cũng đã xây theo kiểu khai thác nhưng mà diện tích của căn này thì chỉ có hơn 100 mét vuông thôi là 111 mét vuông mà lô đất này tới 100 44 à, mét vuông tính chị có thể khai thác theo kiểu căn hộ hoặc là phòng cho thuê ở trong khu vực này thì uh, số lượng học sinh sinh viên nhu cầu thuê ở trong uh, ờ, FPT e rất là cao Nếu như quý anh chị đang quan tâm tới sản phẩm Linh giới thiệu thì có thể liên hệ trực tiếp cho Linh theo số điện thoại 0799 365 118. À, Linh làm việc tại công ty cổ phần bất động sản làm tử tế ngay trong khu đô thị FPT. E Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.